cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nếu cuộc sống lúc nào cũng màu hồng thì nó vô cùng tẻ nhạt một hộp bút màu có ít nhất 7 màu để vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp bức tranh cuộc sống của bạn cũng vậy nó có màu sáng màu tối những sai lầm của quá khứ sẽ là màu nền của bức tranh thành công bây giờ có thể bạn thất bại nhưng không có nghĩa bạn mãi thất bại nhưng nếu bạn ngừng cố gắng thì bạn đã thất bại bạn đừng chờ một ai đó sẽ đến và cứu giúp bạn như một ông tiên vì cuộc sống này nó thực tế đừng mơ mộng nữa hãy đứng dậy và tiến lên những điều tốt đẹp đang chờ phía trước thank you Thank you.